Thank you. Xin quý chào tất cả quý anh chị và các bạn nha Rất là lâu rồi Mấy hôm nay à, trên câu có người mất nữa Có người ở trong họ mất Nên là Cô bận ơi là bận Cô không à, làm được giao quý anh chị ạ Đi làm mấy ngày này Đi công việc các kiểu nữa Xong rồi bây giờ lại đi hội thao nữa quý anh chị Bây giờ câu lại được uh, người ta Ờ, chọn được đi uh, huấn luyện để đi thi hội thao nữa quý anh chị cho nên là rất là bận luôn thì hôm nay em cô xin về hoàn thiện nốt mấy con mà hôm trước em cô có làm á để uh, <coughs> à, gửi trước cho tất cả quý anh chị một số anh chị có đặt trước thì nếu mà để đến ngày thì lâu quá rồi tại vì à, mấy con thì quý anh chị cũng đặt cọc rồi thì à, em cô ờ, bận quá nên là chưa làm xong thời gian này thì rất là bận luôn mà lại còn đi hội thao nữa nên là không biết là đi có lâu không thì em cô sẽ làm cái video này để uh, giờ giới thiệu qua qua mấy con uh, giao cho tất cả quý anh chị xem xong uh, em cô phải nghỉ mấy ngày xem uh, hôm nào về thì em mới làm lại uh, mới bắt đầu uh, lại công việc được nhá quý anh chị nhá tại vì bây giờ bận quá mà lại đi như thế thì ờ, nếu mà mình đi làm thuê hay là mình đi đâu đó rồi thì không nói người ta sẽ tìm người khác nhưng mà mình lại ở nhà nên là người ta cứ chọn mình thôi quý anh chị đấy gọi là nhiệm vụ thì không làm thì không được cho nên là em cô uh, lại nghỉ mấy hôm để đi hội thao đó thì hôm nay có mấy con dao như này hôm vừa nãy thì cô cũng ờ, chặt qua thử rồi nhưng mà hôm nay đi mới đi ờ, mới đi hội thao lần đầu á cho nên là chạy nhiều quá hôm nay em cô ờ, sức gần cạn rồi đau hết cả tay chân rồi quý chị đó thì cô sẽ nghỉ mấy ngày và hôm nay em cô có mấy con dao có một số anh có đặt được vài hôn rồi nhưng mà cô cũng bảo là mấy ngày nữa xong mấy ngày nữa xong nhưng mà thật sự là rất là xin lỗi đến tất cả quý anh chị nhé bảo xong nhưng mà không bao giờ không biết bao giờ mới xong tại vì là ở trên quê đặc thù công việc nó rất là nhiều công việc hôm nay mình đi làm cái này nhưng mà uh, người ta nhờ thì mình không thể nào mà tránh được tại vì cũng có lúc mình nhờ người ta thì nếu mà bây giờ mình không giúp người ta thì người ta sẽ không ờ, sau này người ta nhớ người ta cũng không đến giúp mình thì nhưng mà mình giúp được ai thì mình cứ, cứ giúp thôi các anh chị ạ tại vì là nó như vậy đó thì à, vừa nãy cô cũng test qua mấy con dao này cho tất cả quý anh chị xem rồi con dao mà em cô làm à, bán à, trên zalo youtube đấy em cô làm à, nó sẽ tỉ mỉ hơn và có cả vỏ có cả dây đeo luôn quý anh chị về chỉ sáng dùng thôi tháo cái này ra xong rồi mình à, nếu mà mình sẽ chỉnh ở chỗ cái cái cái cái à, câu có thác một cái nút ở đây mọi người sẽ chỉnh theo cái cái cứ của tất cả mọi người thôi đó có hai con mini và ba con 26 à, 27 đó thì có một anh yêu cầu làm một con mũi dao đi xuống như thế này đấy thì hôm nay em cô cũng làm hoàn thiện con này rồi thì sau cái clip này em cô sẽ chụp ảnh gửi lên ờ, cho các anh để mọi người ờ, biết là ra đã hoàn thiện rồi đó thì à, em cô cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã theo dõi video nhé ừ, do là em cô cũng rất là nhiều việc và lại đi hội thao dân quân tự vệ nữa nên là em cô không có thời gian làm những con dao của quý chị đặt mà gần đây nữa thì uh, mấy hôm nữa xem em em câu về lúc nào thì em mới làm và làm xong thì mới báo lên cho tất cả quý anh chị cùng tất cả mọi người nha còn bây giờ uh, xin uh, chào tạm biệt tất cả quý anh chào tất cả mọi người nha